Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa nên có nhiều hình thế chi phối cùng một lúc. Phía Đông Bắc Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu với đới gió Đông Nam ẩm đặc trưng nên trời nhiều mây, thì tại khu vực phía Tây Bắc Bộ lại chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây nên quang mây và nắng giáo hơn vào thời điểm trưa chiều. Dự báo thời tiết ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay Khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm qua và sáng sớm nay tiếp tục có những cơn mưa nhỏ, mưa phùn cùng với hiện tượng sương mù trộn lẫn, thì tại khu vực phía Tây Bắc Bộ lại phổ biến là ít mưa. Sự khác biệt này sẽ giảm dần vào trưa và chiều khi Đông Bắc Bộ mưa giảm, trời hưởng nắng nhẹ về chiều và nền nhiệt ngày hôm nay thì tăng lên mức 24 đến 27 độ. Còn với các tỉnh thành tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Sau đó từ đêm 14 và dạng sáng ngày 15 tháng 4, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao được thiết lập trở lại, Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa rào và rông rải rác. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió ẩm của khối khí cũng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung nhưng mà chỉ ở phần phía Bắc khiến cho khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm qua và sáng nay tiếp tục duy trì mây nhiều nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vùng ven biển. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trưa và chiều hôm nay trời sẽ nắng nhiều hơn nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 27 đến 29 độ. Còn ở khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày hôm nay có nắng ngay từ sáng, nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng dần từ Bắc xuống Nam, dao động từ 30 đến 33 độ. Dự báo cũng từ đêm ngày 14-15 tháng 4, các tỉnh Trung Bộ khả năng sẽ có mưa rào và rông rải rác, trong đó mưa vừa mưa to tập trung chính ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong mưa rông đề phóng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam cả Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến vẫn ít mưa, ban ngày tạnh giáo có nắng. Ở Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao dao động từ 33 đến 36 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông nhiệt độ đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Trong khi đó thì ở Tây Nguyên nhờ địa hình cao nguyên nên nhiệt độ thấp hơn dao động từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi sấp xỉ 35 độ.